em có thể nào cho anh cơ hội để tìm hiểu em được không anh cũng nói thiệt là thực sự là bên ngoài thứ nhất là nói nhiều nè thứ hai dễ gần thử cho cơ hội đi em sẽ thấy A few moments later Một Hai Ba Hết thời gian Mời bạn Nam mời bạn nữ mời em ngồi bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ yếu lý lịch tích ngang mời bạn à, dạ em là võ văn bình đến từ ninh thuận ừ, có mở một cái dịch vụ nhỏ nhỏ làm vệ sinh công nghiệp vệ sinh công nghiệp là sao tức là công trình ta xây dựng xong bên em sẽ vô vệ sinh và bàn giao cho chủ nhà hoặc là các chung cư rồi đó à tức là dọn vệ sinh cho tất cả các ờ, căn hộ mới làm dạ, dạ, xong dạ, đúng không dạ à, hiểu rồi ủa bạn nhiêu tuổi bạn Dạ em năm nay 29 tuổi chị à, Chào bạn nữ, rồi em giới thiệu đi Em xin chào chị Cát Tường à, Em chào xin chào anh Huỳnh Linh Chào dạ. bạn Dạ Em ờ, tên là Trịnh Thị Kim Hồng, 25 tuổi à, Quê em ở Bình Phước Hiện tại em làm việc ở Kumon, Việt Nam Ở thành phố Hồ Chí Minh à. à Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai bên kia nghe luôn Khuyết điểm nhiều lắm <laughs> dạ. Em ăn chậm cơ ăn tô cơm là ăn bao lâu chắc gần tiếng trời đất ơi ăn cái cơm một tiếng này ăn giống con tôi quá vậy ủa nó có cần người đúc không em dạ không em à, vừa ăn vừa ngâm vậy đó là sao ví dụ như em bỏ vào <laughs> miệng em ngậm em không nhai hay sao dạ không em nhai nhưng mà giống như em vừa vừa coi à, bạn muốn hẹn hò vậy đó em vừa coi vừa ăn vừa coi vừa ăn với lại em à, không không biết cách bắt chuyện em ít nói nữa còn ưu điểm của em thì em nấu ăn cũng được ừ. à, nói chung là em rất quan tâm mọi người nấu ăn nhanh không nấu bữa cơm bao lâu <laughs> nấu nhanh à, nấu nhanh chỉ có ăn lâu thôi vì ở nhà mình về rồi mình thoải mái thôi chứ còn ra ngoài thì em vẫn ăn nhanh à, vậy cũng được chưa đến nổi rồi còn ưu điểm gì nữa không em thôi nhiêu đó thì <laughs> em ít nói ít thôi ha để ta tự khám phá ưu điểm để bạn nam nói đi bạn nam bạn à, có khuyết điểm gì ưu điểm gì ưu điểm của em thì em có thể học hỏi rất nhanh làm được nhiều thứ lặt vặt làm lặt vặt là gì ví dụ như em có thể sửa điện thoại hay là sửa máy tính rồi đó anh nó đâu lặt vặt đó cũng lớn à dù không em chỉ biết sửa tí tí thôi chứ em không biết sửa à, nhiều khuyết điểm khuyết điểm em thì nói nhiều thôi nói nhiều hả dạ bây giờ đâu thấy nói nhiều đâu chắc có thể lạ đấy anh nói nhỏ nữa nói là yếu điệu là có ai nói em nói yếu điệu không đám bạn nói em là bd không à, à phải không khoan khoan từ từ nha hoang mang cho nhà cái đã cái vụ này mệt à chắc có thể do lúc cái thời gian mà em còn sinh viên á à. là em lúc còn sau khi học năm nhất xong là em xuống bến thành em làm à. nó lớn lớn xíu em cái chuyện à, này thời quan gian là rồi. em xuống bến thành em làm là em mới có học hỏi cách bán hàng ở dưới á ừ. dần dần cái em... kiểu cách em bán hàng á mời chào khách hàng đồ á ừ. nó giống giống gì nó nó hơi dẻo á nên nên, <laughs> nên giống 3D đúng không dạ đúng rồi nên ai cũng nói em như vậy nhưng, mà bản thân em có thấy em vậy không dạ không chị ơi chắc không chắc manly lắm có, có trải qua mối tình nào chưa yêu ai chưa hung hít gì chưa em thì em có hai mối tình à, Vì một trai mối tình gái không chàng trai anh anh lộn gái anh trời <laughs> lâu cài thử biết đâu giật mình nói nói thiệt làm sao Lúc trước là em với gọi ở chung giấy trọ ở chung luôn rồi không tức là ở chung giấy trọ mà em ở trên coi ở dưới à. là mà, mà lý phòng trọ em ở trên phòng trọ của em rõ ràng với em ở trên cổ dưới xong thì ra vô em chạm mặt cái em cua em cua mấy năm được hai mấy ba năm mà lý do sao chia tay tại em bd à, ờ. hả không chị là do em thì muốn lập nghiệp ở sài gòn cô ấy muốn lập nghiệp ở nha trang cô ấy nói cuộc sống sài gòn bon chen cô ấy sống không được khoan để hỏi cô kia bây giờ em muốn lập nghiệp ở đâu em dạ ở thành phố ạ à. rồi được ổn bây giờ mình bớt cái tính à, cái gì đó 3D gì lại được không không phải bớt ai bớt nó rung đã. em nói gì á chứ bản chất không có đúng không trời ơi cái gì vậy trời hỏi bản chất không có cái em có tò mò không em ngoại hình hả có. ngoại hình đôi khi có ta lầm á em em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào dạ vui vẻ hoặc bác nói nhiều một chút ừ. nãy giờ em thấy anh nói anh nói nói nhiều nhưng mà anh chưa thấy nói nhiều gì ở đây quá vui luôn điều gì em không thích là ờ, không uống rượu à, không hút thuốc uống rượu thì được có không em cả hai à? gì nữa không cả hai luôn hả trời bên đây cả hai luôn kìa cả hai là cả hai không có hay cả hai có uống và hút luôn chị thôi bỏ bớt đi dạ chị ủa tướng thì cũng men lắm mà sao ừ, ngon đẹp trai à, bây giờ bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được chắc um, khoảng một năm sao làm gì mà quẹo tay quẹo chân hoài vậy run cái gì thôi đi đứng lên coi kiểm tra cái coi đứng lên Rung. đứng qua đi Mày kiểm tra chứ đứng dậy đi có tập thể dục thể thao gì không dạ không trời ơi rồi có khỏe không khỏe chị tưởng nó nói hông nữa chứ hết đất nổi không chắc không nổi đâu không nổi là không có vợ đâu á chắc không nổi đâu chị ơi thiệt luôn hả thiệt em hết không tới năm cái mà năm cái thôi là giờ không tới năm cái thì bây giờ năm cái ráng lên mới có vợ hết lên hụt lên hết cái em bốn cái rồi làm luôn anh đầu cái đúng không anh cái phụ em còn bốn cái rồi chơi trời đất ơi trời năm cái mà ông trả giá nữa trời một <laughs> trời ơi trời ơi trời nập luôn hai trời ơi năm rồi trời dạ. ơi dạ rồi hết ba cái mà nằm hết hai cái Ủa vậy rồi đi chơi bạn gái rồi cái gì đột xuất rồi bệnh ờ, người ta xỉu ngoài đường rồi làm sao em ẩm người ta đi ờ. nổi xe ôm taxi gì cho ông xe ôm ẩm luôn không em dìu lên chứ ngồi đi ờ ngồi đi cưng để nói em nghe nè ngồi để, để nó rung quá rồi để, để tay à. bình thường thôi bây giờ chị các tường với nguyên làm vậy cho em thoải mái thôi chứ không có gì đâu ha bây giờ thế này nè đàn ông mình phải mạnh mẽ lên xíu nữa về tập thể dục thể thao tốt cái sức khỏe bỏ thuốc đi bỏ rượu đi được không chứ hại sức khỏe lắm cái điều gì em không thích ở người phụ nữ cũng biết luôn ủa là sao em sao cũng được hết hả dạ đúng rồi <laughs> hả ủa thiệt luôn hả ủa thiệt luôn mà đây dễ lắm rồi ngoại hình mấy năm lăm chưa lừa chị ế dữ lắm à mới 28 mà 29 mà Vậy sao thế nào cũng được, mình phải đặt ra cái tiêu chuẩn để mình đi chọn vợ chứ. Ừ. Em thì à, chỉ cần cô ấy à, thích tham gia các ừ, hoạt động thiện nguyện giống như em thôi à, à vậy đó thôi. là có ưu điểm à, của mình à, ngoài ra còn những cái khác thì em không quan tâm ừ, vậy là tốt nghe rồi nghe chưa dạ nghe rồi chị sao không được hết á bây giờ à, dễ tính vậy đến qua anh coi coi đàn gái sao nha anh mẽ lên đó cười rất tươi đẹp trai với à. bộ bên à. đây cũng ngon lành tình điều hình chung hơi... là hít đất năm cái không nổi trời em Chào anh. anh đây anh đẹp trai dễ thương điều cái có nhút nhát thôi nãy giờ anh với các tường bơm cho mạnh mẽ lên thôi cho anh dễ thương lắm em ờ, cũng nhút nhát lắm em thích người hoạt bát hơn uh, có khả năng giao tiếp hơn em biết đâu anh gặp em anh nói nhiều thì sao dạ. chứ anh thấy là cũng được lắm á dạ em không thích gì người đàn ông không không quan tâm ờ, nghĩ tới cảm xúc của người đối phương á anh quan tâm đến thiện nguyện là chắc là cũng cái tâm cũng tốt đấy dạ. cặp này đưa ra tiêu chuẩn dễ lắm ừ cặp này dễ mà ha dễ thương mà cô gái cũng dễ thương chàng trai cũng dễ thương đều hơi nhút nhát chút xíu thôi đó chỉ có chuyện là cái cái cái cái nội thất là hơi yếu đuối chút thì tùy em thôi còn bên ngoài là chị thấy ok hết trơn rồi đó thôi mình hỏi người thân hỏi người thân ý đi. sao nha em có đi với ai không em đi với em gái rồi hội à, chơi chung bạn ép với em á ờ. với à, hai chị đồng nghiệp dạ mười người á À, chào các bạn Dạ em chào chị em chào ờ, anh Huy Linh ạ Em chào anh ạ à. Em thấy ờ, anh bên này thì cũng đẹp trai, cũng đô con Nhưng mà anh là hơi nhát quá à Anh phải là mạnh mẽ lên ạ à. Chị em ờ, thích người là chín chắn, biết cầu tiến, biết lo lắng cho gia đình Anh có thể làm được không ạ à, anh? Cầu tiến là anh cầu tiến dữ lắm em ạ à. Còn lo lắng gia đình mới quan trọng, được không? Được chứ anh à, ví dụ như cầu tiến thì ờ, anh có thể nêu ra vài cái cầu tiến thế nào anh chỉ tiêu anh đưa ra là anh sẽ cố gắng mua được căn nhà ở sài gòn có thể là trên này ờ, thời gian thì ngắn ngủi thì em mong anh chị cho nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu để đi đến với nhau xa hơn ạ. À. Rồi bạn Nam, bạn đi với ai? Dạ em đi với em họ. Chào em họ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán khí khán giả. À, Rồi, chào chị. Em nói về anh bình thì à, ổng vậy đó chứ ổng thật thà <laughs> lắm thật thà chất khoát ổng cũng cầu tiến dữ lắm à, mong chị cũng à, chấp nhận cho ổng để ổng bớt ế <laughs> dù ổng yếu yếu đó là em thấy sao dạ cũng có chơi thể thao chơi môn gì dạ chơi đá banh có chạy bộ này kia có sao hít đất năm cái mà ụp mặt cũng đất không vậy không em chạy đá banh là Chắc em chạy em... À, từ dưới con em dẫn banh lên con xong em đi bộ xuống con lại thôi bây giờ hai bạn gặp mặt nhau nha chuẩn bị kéo mang anh run lắm hả chắc vậy <laughs> em, em sợ là em lên đây em run lắm em sợ em nói không được nữa kìa mà em thấy anh còn run hơn em anh có gì hỏi em không lớn lên bình không có gì đâu trời ơi anh không anh không hỏi sao anh hiểu được anh phải hỏi anh mới hiểu được hiểu. chứ từ từ về anh không từ từ về hỏi sau em anh không sao? tạo ấn tượng cho em làm sao em nhấn nút được anh nghe nãy giờ anh đủ tạo ấn tượng lắm rồi đó anh hát hay không thôi thôi kêu anh hát đừng bỏ đi em <laughs> sao có gì cũng không hết trơn rồi trời em hát dở lắm anh ơi mà cũng chả thuộc bài nào đâu rồi nữa bạn gái rủ đi hát karaoke đi không dạ, đi anh, mà không hát nó đi chơi lắm hả ừ nó đi chơi lắm không anh cao, thà, anh thẳng thắn anh nói trước chúng ta thế này nè em chỉ cái người để thật thà đó có sao tao nói vậy người tốt chứ không phải xấu đâu ha vấn đề là nhát quá bởi vì mới ế chính là nếu như mà em chinh phục được người này thì đúng anh em nhát gái lắm ủa là giờ chinh phục ngược lại luôn hả bắt gái chinh phục con trai luôn ờ, hả biết đâu về dễ dạy lắm em <laughs> có không có dễ dạy không nói không liếc rồi dễ không không chị trời đất ơi gì không chị quan điểm của anh á về nuôi dạy con cái là sao đừng nói không nha cố gắng nói cho ra anh chưa tính ví dụ như anh chưa tính hỏi câu nào dễ dễ vậy nó tính Trời, câu đó là khó gì thôi câu nào dễ dễ làm như kiếm câu nào dễ thì em dễ thử hỏi thử của em Vậy anh thích uh, uh, con chó hay con mèo? Câu này mà không trả lời được Dễ lắm rồi đó Anh thích cả hai con Một thôi anh à, Để em coi thử coi có cùng sở thích giống em không á Anh thích con chó hơn Nhưng mà động vật thì anh con nào anh cũng thích hết Em không thích con mèo Đây nói chuyện tình yêu hay nói chuyện gì chó <laughs> và từ động vật mình tiến à. lên ờ, bậc động vật bậc cao hơn chút đi kim <laughs> nãy giờ nói thiệt nãy nói là tiêu chuẩn sao cũng được thì giờ mở màn lên gặp cô gái này là có ưng trong bụng không cảm xúc bây giờ cảm thấy như thế nào quá tưởng tượng ưng liền <laughs> ưng ý à bây giờ nè quan trọng là em làm gì để cô ấy tin tưởng và bấm nút vậy thôi à, em có thể nào cho anh cơ hội để tìm hiểu em được không nếu cô ấy cho cơ hội thì em sẽ làm gì anh cũng nói thiệt là nãy giờ ờ, quá nhút nhát chứ không phải là hơi nhút nhát tí nhưng mà thực sự là bên ngoài thứ nhất là nói nhiều nè thứ hai dễ gần thử cho cơ hội đi em sẽ thấy hôm nay em rất vui là được gặp anh à, rồi hết thời gian nãy giờ mình nói qua nói lại cho hiểu nhau hơn nhưng trong lòng của mọi người tôi biết hiện nay cũng đang rất là trăn trở bấm hay không bấm biết đâu chúng ta có duyên thì sao suy nghĩ thật kỹ một hai ba hết thời gian ây da em bỏ mất một cơ hội thật là đáng tiếc một cô gái rất là dễ dạ, thương em nghĩ là vậy đúng ra nếu anh là anh sẽ là người bấm tại sao anh không bấm em biết cô ấy không bấm à đúng anh mặc dù em thích cô ấy chưa chưa biết thôi thế này qua câu chuyện ngày hôm nay chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn nữa trong tình yêu trong quan hệ giao tiếp bạn bè anh nghĩ rằng em à, cần nên à, có nhiều chia sẻ nữa các bạn đồng nghiệp có thể là em họ bây giờ em ngồi em sẽ thấy được tất cả những gì đó em sẽ bổ sung và rút kinh nghiệm cho anh của mình hơn nhiều hơn có thể là ngày hôm nay chúng ta ở trên sân khấu này chúng ta chưa đồng cảm được với nhau nhưng mà hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được à, một nửa của mình ở đâu đó thật thật sự là mình rất tiếc Tiếc lắm. Em cảm thấy rất là tiếc với cặp đôi này Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng cho hai bạn Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Quà tặng dành cho hai bạn là Bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus Nhập khẩu từ Thái Lan Dạ rồi, cảm ơn Rồi, giờ chừng chia ra ha Dạ mình không có đi đôi rồi mỗi người đi một hướng mời bạn rồi chào em